lý thuyết Vậy thì đọc tiêu đề tôi biết ngay quá trình đẳng tích Bài trước tôi giải thích rồi Đẳng quá trình tức là có hai thằng thay đổi và một thằng không thay đổi Đúng không? Như vậy quá trình đẳng tích ở đây chính là thể tích sẽ không thay đổi Trong đó chỉ có áp suất và nhiệt độ tuyệt đối sẽ thay đổi Được chưa? Rồi chúng ta đi vào phần 1 quá trình đẳng tích Ở đây thầy có một cái thí nghiệm cho các em Thầy có hai cái piston lén chất khí ở đây à lén chất khí ở đây ở bình bên phải thì có nước nóng còn bình bên này thì không có gì cả với bình bên phải thầy dùng một cái quả cân nặng đáng lẽ ra thì nó sẽ phải dí của bê tông này xuống nhưng không hề nó làm cho độ cao cột khí ở hai bình là như nhau có nghĩa là thể tích khí sẽ không thay đổi tại sao có sự cân bằng này bởi vì ở đây thầy đã có nước nóng ở đây đúng không quả cân đè xuống nhưng nước nóng nó tạo ra một cái áp suất để đẩy chất khí để đẩy cái piston lên được chưa từ đây thầy suy ra được kết luận đó là gì quá trình biến đổi trạng thái mà khi thể tích không thay đổi gọi là quá trình đẳng tích Đấy, biến đổi trạng thái này có nhiệt độ thay đổi thế này đúng không có nhiệt độ thay đổi cho nên có áp suất thay đổi này nhưng thể tích không thay đổi chúng ta gọi là quá trình đẳng tích được chưa các em rồi chúng ta sang mục 2 tìm hiểu Lơ giống như trong quá trình đẳng nhiệt thì nhận Boiler Marriott để rút ra được các kết quả thì trong quá trình đẳng tích này ông Sackler này ông ấy cũng đưa ra được các cái đặc điểm đó chúng ta cùng nhìn đây nhé thầy có một thí nghiệm như sau thầy có một bếp điện do toriha.vn thiết kế được không nhỉ với bếp điện này thì chúng ta có cái bảng cái cột khí ở đây này cột khí đây đo được bởi đồng hồ này đó là gì à đang chỉ một atmosphere và cái bức điện này đang để ở nhiệt độ 28 độ C. Đây cái vạch đỏ ta nhìn nhá. Vạch đỏ đang để 28 độ C. Thì đồng hồ áp suất đo chỉ một một uh, Pascal nhá một Pascal ta nhớ đây là một Pascal 10 mũ 5 Pascal nhé ta chú ý đây là một nhân 10 mũ 5 Pascal đơn vị của áp suất đúng không nhỉ đó lúc này khi thể tăng nhiệt độ ở nút đỏ này tăng nhiệt độ từ 28 độ C thầy lên 58 độ C thì lúc này đồng hồ áp suất chỉ 1,1 nhân 10 mũ 5 Pascal. Được chưa? Tiếp tục thầy cho tăng nhiệt độ lên nữa để đun sôi nước lên. Đun sôi nước lên. Đúng nhỉ? Nước bắt đầu có hiện tượng bốc hơi ở hơn 70 độ C, tức là 78 độ C. 76 độ C đúng nhỉ? 76 độ C thì lúc này đồng hồ chỉ 1,2 nhân 10 mũ 5 tạt Pascal. Tiếp tục tăng tiếp nhiệt độ